Xin chào anh em à, Nói về công nghệ chơi uh, bài lá bịp thì hiện nay có rất nhiều sản phẩm có thể giúp anh em chơi hiệu quả mà cũng uh, à, đem chiến thắng cao Đấy. thì trong những cái sản phẩm đó có một cái công nghệ đổi bài cái sản phẩm này ấy thì anh em đi chơi anh em không cần phải mang bài theo nữa sử dụng toàn bài trên chín thì được cái là anh em chỉ cần à, dùng công nghệ thôi còn bài biết là toàn bài chợ anh em nhé thì trên màn hình anh em xem là cái mẫu áo khoác hiện nay áo mẫu khoác đổi bài chúng tôi cái mẫu áo này thì tôi đảm bảo với anh em rằng thứ nhất nó rất là êm thứ hai tốc độ bài nhanh không hề bị kẹt lá bài thì bây giờ anh em cùng xuống lên màn hình cùng xem tôi làm mẫu cùng trải nghiệm các sản phẩm công nghệ áo đổi bài này Đấy. thì à, cách chơi rất đơn giản thôi anh em hào ra bài thôi. Đấy. trong sân chơi trong cuộc chơi đấy anh em thấy những ván bài điểm số thấp anh em không theo thì anh em sẽ bỏ cái ván bài đó đi thì trước khi bỏ ván bài xuống úp ván bài xuống thì anh em giấu định ra bài à, rất là nhanh sau đó anh em sẽ trả hai cây này vào trong cái à, đế bài nọc và tiếp tục anh em sẽ lên bài sau lên bài sau thì anh em sẽ đối chiếu cái cây mình vừa giấu đi nó có hợp với lá bài vấn bài sau không nếu hợp thì anh em đổi Đấy. tôi giả dụ với anh em bây giờ tôi giấu cái quy đây vừa giấu quy nhá hiện tại tôi đang được uh, hai điểm bài thế này à, tôi sẽ đổi cái ba sang cái quy để 9 điểm bài từ hai điểm lên 9 điểm thì anh em sẽ có hội chiến thắng cao hơn đây rất đơn giản thôi à, rất êm đúng không rất là nhanh và tiếp tục chúng ta lại có cái ba trong người rồi chúng ta lại tiếp tục đổi trong cuộc chơi thì không phải bạn nào em cũng đổi Đấy. thi thoảng cũng đổi thôi đây hiện tại tôi đang ờ, cái ờ, một cái hai cái quy tôi đổi cái quy sang cây ba để có liêng hai ba rất nhanh bảo toàn khác luôn tôi không đảm bảo với anh em trong 10 lần chơi anh em dùng cái sản phẩm này cả 10 lần nhưng mà anh em có thể thay đổi công nghệ có thể hôm nay ta dùng cái sới này nó khó chơi anh em có thể đến sinh chín cái sới kia anh em đưa vào được anh em thể dùng công nghệ mà đánh bài hoặc kỳ ghép chồng có những cái trận chơi anh em nên dùng áo đổi bài đấy chúng ta không nên dùng một cái công nghệ vào các cuộc chơi chúng ta thay đổi đi thay đổi nó để chúng ta có những cái à, và thắng khác nhau Đấy, để cho người ta không biết là mình đang dùng công nghệ gì cái công nghệ áo đổi bài này là một sản phẩm dùng đơn giản hiệu quả Đấy, anh em có thể sử dụng những lúc mà cảm thấy sân chơi nó dễ dàng thuận lợi mà đánh thanh chín ví dụ là anh em đi ờ, đám đi xá này hoặc là những lúc mà anh em tổ chức rượu chè liên hoan ấy thì ờ, anh em có thể dùng những công nghệ này vừa nhanh hiệu quả nó khoa để ý đúng không đây đúng không rất đơn giản thôi chúng ta lên à, mỗi lần chơi hoặc mỗi sân chơi chúng ta dùng một công nghệ khác nhau để chúng ta nó có thể luân chuyển cái sản phẩm đó công nghệ đó hợp lý có những uh, sân chơi anh em lên nhanh anh em uh, không uh, một tẩy âm tẩy lâu thì em có thể là nặn bài như chơi ba cây chẳng hạn anh em nặn bài anh em thế bài điểm số thấp ví dụ tôi chơi ba cây ví dụ anh em nhé tôi dùng chơi ba cây này ba cây học cái cũng được này ví dụ bên em là ba cây nhá thì à, tôi sẽ lên vấn bài như này bảy điểm bài đó. tôi thấy điểm số cao rồi tôi không đuổi nữa ví dụ có 6 điểm bài này à, chúng ta nhớ người cây gì sẽ đổi cho hợp lý hơn từ 6 điểm thành 10 điểm đúng không rất nhanh nặn bài xong chúng ta cảm thấy cái cây trong người mình cây thì ta đổi được ta đổi đã dạ, có cái át trong người rồi và tiếp tục chúng ta lại à, chia bài đấy ba điểm bài thôi đấy. chúng có cái át ta chỉ cần à, cháu cây năm vào cây át để chín điểm bài rất là nhanh thì anh em nào có nhu cầu về cái sản phẩm áo đổi bài này thì hệ tôi có số điện thoại trên hình hàng chúng tôi bảo hành trên một năm kể từ khi nhận hàng Đấy. anh em à, thoải mái dùng nếu mà bị lỗi bị kêu kẹt thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo hành hoặc đổi mới cho anh em chúng tôi có cơ sở bên xe Mỹ Đình thành phố Hà Nội ở bên xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể lên tận cơ sở để trực tiếp kiểm tra hàng để thử hàng anh em ở xa mà không có điều kiện đi lại thì sẽ tôi có số điện thoại trên hình tôi gửi hàng cho anh em xin chào anh em